đến với một cái quy trình cái cách tưới thứ hai để chúng tôi ờ, đưa ra hai phương pháp tưới để bà con lựa chọn tức là một là tưới theo hệ thống nhỏ giọt như của nhà ông Hữu Hùng đây thì nếu như bà con có hệ thống nhỏ giọt thì bà con tưới theo cái, theo cái hệ thống nhỏ giọt còn nếu không có hệ thống nhỏ giọt thì bà con tưới thế nào ở đây chúng tôi chỉ làm đề mô trên một túi này thôi thì ờ, đề nghị ông cũng cắt một cân ạ vâng. sau khi ờ, phân cắt ra thì ờ, đổ vào nước và một túi phân này thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ là ít nhất là 60 lít nhưng nhiều nhất là 100 lít đấy mình cho ba thùng sơn anh cho em xin một cái thùng nữa đi vâng. cho một thùng này thằng nhân lên vâng có một thùng không mình nhân ra mình nhân lên. vâng gần hết rồi thì chúng ta có thể chia ra ba cái thùng cho này đấy tức là à, một túi tương đương với tỷ lệ là 60 lít nước đấy. Đây là 5 thùng, riêng 5 thùng đó. Bây giờ nhân thêm vào đây còn đâu múc à, nếu như bà con muốn tưới loãng vâng nếu như bà con muốn tưới loãng nhé thì một túi này một túi 300g này chúng ta pha với tỷ lệ là 5 thùng sơn như này là tương đương với 100 lít nước để tưới cho diện tích là là một xào nho đấy nhưng nếu như mà chúng ta không muốn tưới loãng cũng vào cái thời tiết mùa xuân này mà mưa nhiều thì chúng ta chỉ hòa với một túi này với 60 lít nước thôi bởi vì là mình tới như vậy thì à, mưa à, cái lượng nước mưa xuống kết hợp với cái phân tích này thì nó là vừa đấy còn đối với bà con ở trong miền Nam với những uh, Bình Thuận Ninh Thuận mà thời tiết nắng nóng nhiều thì một túi này chúng ta hòa với tỷ lệ là 100 lít nước đấy tức là cho năm thực sơ này cạn nhất đấy. ở đây thì mình đây thì à, mình cũng áp dụng là một túi là mình cho 5 thùng đấy. là phần còn lại này là mình cho hai thùng tiếp. Hai thùng tiếp. Vâng. Đó, tiếp thì Các bạn có thể lựa chọn một là nếu mưa nhiều thì ta cho là là 60 lít, còn nếu mà mưa ít thì ta cho là 100 lít. Đấy. Và sau khi mà phân được pha xong thì chúng ta tưới trực tiếp vào gốc như này. Đấy. Sao sao hai cây. sao cho 120 Vâng Một sào thì tự, ở đây là chủ vườn là trồng là 120 cây Và 100 lít nước này ta có thể tưới cho 120 cây Đấy. Và các bạn có thể pha loãng hơn nữa Có thể là một à, với những vùng nắng nóng thì các bạn có thể pha với một cho đến 300 lít nước để chúng ta tưới đủ cho diện tích là 120 cây cho Việc tưới này thì để giúp cho cây đơn sinh trưởng và phát triển tốt rồi ờ, nó tập trung cái dinh dưỡng để nuôi quả tốt hơn và sẽ cho bà con được thu hoạch trước thời vụ khoảng độ 15 ờ, ngày Khi là vừa vâng. xong là pha một gói đấy thì à, mình pha được 100 ờ, lít nước thì năm thùng này thì vị trí hàng nhà tôi đây là 30 cây trên một hàng thì mỗi một thùng này thì mình tưới trong một hàng đấy. mình mình mình tưới đủ trong trong một hàng này nó 30 cây thì trên bốn hàng này trên một sào thì trong cái thời gian này là quả nó còn nhỏ thì ờ, tôi đang chăm sóc và tưới cái phân này thì trong thời gian gần tới đây thì độ khoảng uh, thời tiết thuận lợi và hai tháng trên hai tháng nữa thì quả nó sẽ chín thì mời tất cả các bạn đến tham quan vườn nho và thưởng thức uh, ăn trái xem nó độ chăm sóc có đạt hiệu quả yêu cầu không đây là do trung tâm uh, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trường nông Lâm Bắc Giang đấy và phối hợp cùng với uh, trung tâm khuyến nông của huyện Hải Đức kết hợp với uh, tôi để, để thực hiện mô hình này của huyện Hải Đức để, uh, tới đây để đón tiếp và mời tất cả các bạn đến uh, nhìn và tham quan và thưởng thức ừ. và thưởng thức đấy cứ một thùng này là một hàng á vâng. một thùng này một hàng à, thiếu tí thì là bốn vâng. tức là mình một xào 360 mét vuông là sẽ được bốn hàng. hàng và rồi. mỗi một hàng như này là 30 cây và chúng ta tưới cho nó là một thùng sơn này và các bạn có thể pha loãng hơn nữa tức là pha với ờ, từ 100 cho đến 300 lít nước để làm sao tưới đủ cho diện tích là 360 mét vuông này đấy và ta sẽ thực hiện quy trình là 7 ngày ta tưới một lần và thực hiện trên 3 lần trong 21 ngày các bạn thực hiện được 3 lần tưới đấy và sau đó thì ta rút ngắn thời gian là tưới một tháng ta tưới một lần đấy cho đến lúc à, thu hoạch thì chuẩn bị thu hoạch là ta dừng lại không tưới nữa đấy và đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã um, hết và uh, các bạn muốn liên hệ để hỏi về kỹ thuật chăm sóc nho họa đen hoặc là các bạn muốn xuống tận vườn để trải nghiệm xem cách làm và kỹ thuật chăm sóc nho như thế nào thì mời trân trọng mời các bạn đến với địa chỉ của nhà ông Nguyễn Hữu Hùng ở thôn Thanh Quang, xã An Thượng, An Thượng huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. À, và ông có thể cho số điện thoại để các bạn liên hệ. Số số điện thoại là 037 599 4464. 037 599 4464. Vâng, các bạn nhớ lưu lại số điện thoại này nhé. mời các bạn đến tham quan và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 và um, các bạn ờ, có những bình luận gì thì chúng ta cũng thắc mắc gì thì chúng ta hãy vui lòng để lại ở phần comment để chúng tôi giải đáp à, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo ngoài này cũng là dàn hết. À, à đây cũng dàn. Đây dàn này em làm dàn hết. Đây đang nho đang leo lên này. nho. này là nho xanh. À. Nho mẫu đơn, nho xanh. Ờ. Tức là làm giống nhau khác. Giống nhau khác. Cũng cùng ở trên đấy. Cùng một chỗ lấy giống ở trên đấy, trung tâm nghiên cứu ra. Và cái giống nho này Cuối năm rồi chỗ này là xanh gì hết hở hở tận dụng không có hở gì nào cả vâng mời các bạn à, về cuối năm thì mời các bạn về với khu du lịch sinh thái trong mô hình của nhà ông Nguyễn Hùng và đây là một mô hình do um, được chuyển giao phòng kỹ thuật của tỉnh Nam Công Nhân Bắc Giang chuyển giao cái phòng kỹ thuật về trồng giống hoa đen và giống nho xanh xanh và đây là một mô hình khá là mới mẻ mời các bạn chúng ta đến tham quan chỉ cách Hà Nội 10 cây số các bạn nhé chỉ cách uh, à, cái trung tâm cái trung tâm thì, thì... trung tâm 10 cây Cách Bixi là 10 cây các bạn ạ Đi theo đường... Ờ, đi theo đường... Cao tốc Máng Hòa Lạc à? Máng Hòa Lạc Hoặc đi đường 72 Đường 72 cũ